chia sẻ cái hoàn cảnh của cô đây tại vì nghe là cô giáo rồi ờ, cô cũng không có không có chồng con chân luôn tính là tu tại gia sau đó thì nhận người này con nuôi mà chị Nhi đây nếu tính ra con nuôi là con nuôi từ nhỏ luôn nha nhỏ nhỏ xíu luôn ha chứ không phải là mới đây nha cô chú anh chị thì ờ, thì hồi đó mẹ kể là mẹ đi dạy về thì có học trò mẹ ta kêu á ta dạ. kêu lại nói ừ, có cái, cái bà này cho con nè và cô có muốn nuôi không thì ờ. cái mẹ mới uh, uh, giống như là chạy lại giờ mặt á dạ. cái xong rồi cho mình mẹ có ờ, tám chục ngàn tám chục ngàn rồi đưa cho cái đem cho cái người mẹ kia là năm chục ngàn dạ. còn ba chục giữ là ba chục ngàn thì để mẹ ờ, mua nuôi. sữa mua đồ thì uh, nuôi tới giờ luôn á là... hỏi, hỏi cái này hơi tới nhị tí xíu ha chị rồi chị có biết cái người mẹ của chị kia chưa có gặp lần nào chưa không không có gặp không gặp luôn cũng không biết là ai luôn không biết luôn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 sẹt 14 đường à, Nguyễn Trãi quận Ninh Kiều à, của thành phố Cần Thơ đây là phường à, ở quận ở quê phường gì ta phường Thế Bình hả chị à, thì à, vừa qua Phước à, vừa nhận được à, một à, sự à, giới thiệu à, của một à, một cô ở bên Úc là cô Phương à, chia sẻ về một à, hoàn cảnh của à, một cô giáo à, năm nay là 78 tuổi rồi à, thì ờ, phía trước cô chú anh chị đây chính là cô đó cô thì bị bệnh cô bị viêm phổi phải không ạ ung thư phổi luôn hả chị và dạ, đang thở oxy à, và, và đặc biệt ở đây là cô không có chồng con gì chứ nha cô chú anh chị à, cô thì sống chung với à, à, chị Nhi đây và chị Nhi đây cùng với ba bé chị Nhi này là nói nói nói thật ra thì cũng hơi tới nhị là chị chỉ là con nuôi thôi của cô chị năm nay là nhiêu tuổi rồi chị Nhi 33 thôi gì nhỏ hơn em rồi em tới 35 ờ, lần gì xin ờ, em đi ha rồi đây là ba bé luôn hả ba đứa con dạ đây giờ vậy giờ chị ngồi xuống đây đi chị cô là cô nói chuyện được không ta nghe ờ à cô là hồi xưa cô dạy trường nào vậy chị Nhi? Cô dạy trường Thới Bình 1 với trường Cái Khế Trường Cái Bình bên, à. Mình. Dạy, dạy cấp mấy à? Dạy cấp 1 ha Wow, bé này uh, nhìn trắng lai vậy ta trắng tươi vậy ừ. <laughs> bé là bé là bé lớn bé bé này nhỏ nhất nhiêu tuổi chị nó gần ba rồi kế bên là vô lớp 1 lớp 1 và bên ờ, kế bên lớp 4 lớp 4 rồi ha cô là phải đo gì liên tục vậy đó tại phải canh á hồi dạ. sáng cái bo 2 nó xuống còn có sáu mấy nha à. sợ phải canh đi ngồi làm dầm dòm lúc nào cũng phải à, kèm theo một bình à, oxy trên đó chứ hả chị dạ, dạ bỏ oxy ra không bỏ oxy ra thở không được một bình bình đó là mình mua hay là bình sau á chị nhi thuê. thuê hả một bình vậy là mình thuê bao nhiêu ờ, bữa họ xin giảm giá xuống thì ờ, một bình còn 300 bình 300 là chỉ là oxy trong thôi còn nào xong rồi trả lại cái bình ngoài cái bệnh phổi của cô cô còn bệnh gì nữa không á chị bị tim mạch đường dạ. mới mới phát hiện ra u hồi tháng tư giờ u là hồi tháng tư di tăng di căn qua gan luôn dạ giống như là nằm ở nhà vậy thôi hả cầm kha thôi phải không ạ rồi cái nguồn sinh hoạt chính ở nhà ở đây là từ ai từ chị hả dạ thì mình móc đồ móc đồ hả à móc đồ bán rồi nuôi ba bé luôn với lại có ông xã nữa phải không dạ trời thì ông xã chị với chị với ba bé với cô luôn sáu nhân khẩu ở chung cái này ờ, cái nhà vậy ủa nhiêu chị gần 16 mét vuông hên này là có gác ha cái nhà này là của mình luôn hay sao à chú cho ở ờ, tới giờ cũng lâu rồi ha chị là con nuôi của cô nuôi từ nhỏ luôn á hả vậy là cô chưa xưa giờ là không có chồng con chứ hả không cô hồi hồi xưa là cô dạ là cô giáo ở định đi tu à. là không có không có chồng con gì trơn á rồi sau đó mới nhận nuôi ờ, mình à. rồi sau đó là tu nữa đi về đây thì cũng gọi là vừa dạy học vừa nuôi con vừa tu tại tâm thôi à, tu tại tâm cô có ăn chay không hồi trước ăn chay trai dạ, trường luôn ha dạ ăn trai trường thì lấy có sức khỏe nữa giống như mình nói cô nghe hay gì nè thấy nước mắt cô chảy nè nghe à, con à, nhận được sự giới thiệu á của một cái à, con kêu cái cô kia cũng bằng cô luôn tại vì à, cô Phương á ở bên Úc là cổ nói với con là hồi xưa là cổ là học trò của cô á à, dạ à, chắc uh, có lẽ học trò của cô cô năm nay 78 thì học trò của cô giờ chắc cũng có hàng năm hết trơn hàng bốn mấy có gia đình hết trơn rồi ha thì uh, qua sự giới thiệu của cô Phương thì Phước uh, ghé lại đây uh, để uh, giống như là chia sẻ uh, cái hoàn cảnh của cô giống như giờ uh, tại vì do là cô ở đây là ở chung chung với uh, chị ở đây rồi chị đây cũng phải uh, móc áo đồ để lo cho uh, gia đình có mấy bé đồ nữa giống như mình phụ được cái gì đó mình phụ à, có cô Phương á có gửi cho con uh, ờ, 3 triệu nhờ con gửi cho cho cô hiện giờ ở đây cô nằm ở đây không cô nhận được thì con gửi cho chị Nhi nha cảm ơn dạ dạ nè chị em gửi nè của cô Phương á bên Úc á học trò của cô á dạ. 3 triệu ha dạ dạ cảm ơn chị chắc là chị cũng có liên hệ với cô ha tại dạ, vì cô có, cho cho có cái số điện thoại ờ, à. à để lo bình oxy ha ờ, từ bữa từ bữa đến giờ ờ, xung quanh mà con ta cũng hỗ trợ giúp đỡ mình ấy. thì vòng vòng hàng xóm này hả có hỗ trợ trong ngay trong kia thì gom nó để đổi oxy cho mẹ thở chủ ờ. yếu chứ nếu như mà để mẹ đi bệnh viện nữa thì coi như là gia đình nó dễ kinh tế nó không có lên được nữa nó không có nhưng mà cái đứa nhỏ sẽ là không đủ dạ nhưng mà nếu mà vô bệnh viện điều trị á, thì có khả quan hơn không vô bệnh viện điều chị có nghe bác sĩ nói không bác sĩ nói là bây giờ bệnh của mày á, thì vô bệnh viện thì cũng sẽ ở khoa chăm sóc tuổi già à. thì vẫn là có oxy vẫn là chị triệu chứng chứ không có chị được rồi ai lo rồi ai lo cho ba bé ở đây có mình anh chị mình đi nếu như mình đi thì được đi thì đưa được nhưng mà ở đây thì mình nên ông xã phải vừa móc hàng vừa ba đứa rồi vừa cơm nước của bệnh viện thì không thể à. chuyện cái chuyện đó đã thử nghiệm hồi thử, rồi thử nghiệm rồi hả không được nhưng mà vô chổng thì cũng nằm vậy thôi cũng cơm nước vậy thôi còn nếu mà giờ thì có cái tình hình gì bất chấp quá như là có quá thì mình điện cấp cứu đúng rồi điện. ví dụ như tóc xe ờ, chạy chở đi ở đây thì mình ngay trung tâm nó cũng đỡ cái là nó cũng gần bệnh viện thì thường là cô nằm bệnh viện nào À, thành phố không đây sẹt qua chắc 15 phút nhiều đón xe thì nó hơi mất thời gian thôi chắc đi taxi <laughs> luôn cho nó mới lẹ chứ để cấp cứu được rồi mấy mấy lần thì nhờ bên ờ, anh à anh thắng à, hả à chở chở mẹ đi đi cấp cứu đó à. rồi, ờ, rồi bên bên bên thắng có hỗ trợ cho mình uh, được uh, phần nào không không chỉ xin chở chở à, chở thôi ha có cái băng ca ừ. nãy mẹ đi nước dễ dạ. hơn rồi đi taxi taxi nó có băng ca à nhờ cái đó biếu rồi sau đó mới nhờ anh thắng chị chỗ thuê oxy cho mẹ à vậy thì đó hả? lúc mà thuê được bình oxy thì mới yên tâm ở nhà để làm chứ chạy tới chị nuôi hoài không, à, lúc trước không có bình oxy vậy tới chị nuôi hoài ha vậy là như theo chị biết thì à, như tại vì chị là con nuôi thì giờ cô, cô còn anh chị em gì không à, có nhưng mà lớn tuổi một phần cô thứ mấy ta thứ năm thứ năm hả nếu mà thứ năm thì 78 tuổi thì giờ anh chị em chắc cũng hàng tám hết trơn rồi 7 8 dạ thì uh, thôi uh, Phước uh, cũng uh, uh, như là chia sẻ cái hoàn cảnh của cô đây tại vì nghe là cô giáo rồi uh, cô cũng không có không có chồng con hết luôn tính là tu tại gia sau đó thì nhận người này con nuôi mà chị Nhi đây nếu tính ra con nuôi là con nuôi từ nhỏ luôn nha nhỏ nhỏ xíu luôn ha chứ không phải là mới đây nha cô chú anh chị thì thì hồi đó mẹ kể là mẹ đi dạy về thì có học trò mẹ ta kêu á ta dạ. kêu lại nói là ừ, có cái, cái bà này cho con nè và cô có muốn nuôi không thì à. cái mẹ mới uh, uh, giống như là chạy lại giờ mặt á dạ. cái xong rồi trong mình mẹ có tám chục ngàn tám chục ngàn rồi đưa cho mẹ cái đem cho cái người mẹ kia là 50 ngàn dạ. còn ba chục giữ lại 30 ngàn thì để mẹ uh, mua Nui. sữa mua đồ thì uh, nuôi tới giờ luôn á hỏi hỏi cái này hơi tới nhị tí xíu ha chị rồi chị có biết cái người mẹ của chị kia chưa có gặp lần nào chưa không không có gặp không gặp luôn cũng không biết là ai luôn không biết luôn cũng không biết luôn ờ, không có ý định tìm luôn tại dạ. vì uh, mình chỉ có mình một mẹ thôi tại vì uh, mẹ nuôi mình từ lúc mình 18 ngày tới giờ không lẽ mình nuôi được từ lúc 18 ngày lúc đó 18 ngày mà tới bây giờ luôn á hả wow. nhiều khi em nói thiệt nha nhiều khi biết đâu em quay lên về em đưa lên ờ, đưa lên mạng đưa lên mạng rồi cái người mẹ của chị á nhìn ra cô nè cái biết á cái lợi nhận <laughs> biết đâu thì nói chung là tự tự nhiên đâu uh, vô tình luôn nữa dạ thì uh, mẹ nuôi mình được thì giờ mình nuôi lại được dạ chỉ là hiện tại thì mẹ bệnh như vậy thì nhiều quá rồi thêm mẹ thở oxy là chủ yếu á không em hiểu được cái đôi, đôi lúc á đôi lúc là hai vợ chồng mình móc đồ không kịp cho mẹ thợ à, tức là cái nghề chính của hai chồng mình là chỉ ở nhà móc đồ không là móc đồ bán online trên mạng à móc bán online hả dạ. bán mấy cái này hả chị dạ à. đừng ngu cái gì đi chợ đi à mấy cái ờ uh... ờ uh, gì đồ len vỏ len đồ này đó hả vỏ túi búp bê y có búp bê nè có vỏ len nè để dạ. nữa em ờ, biết rồi nữa về tại em có đứa con gái mới cũng bốn tháng bốn tháng mấy dạ. mua cho nó chơi mấy cái này ờ, mắc không chị như giá nó dạ. nhỏ nhỏ gì là nhiêu nè sáu của nó khoảng từ ờ, mươi lăm ngàn bé nhỏ bé lớn rồi nói chung nó cũng có nhiều giá lắm với lại nhiều uh, gọi là gọi là ví dụ như đồ phức tạp hay là đồ đơn ờ, giản đơn giản ha như con này là bao nhiêu nè con thỏ nhỏ này nè con này móc phá thì 115 ngàn dạ còn cái này thì 65 à, ngàn à. có nhiều giá có cái 30 ngàn à, có nè ha đủ dạ, cho ha mình có dạ, dạ. thôi vậy em cũng uh, chúc cho chị mua mai bán đắt ha dạ. mà bán bán online trên mạng hả dạ thì uh, chủ yếu của hai vợ chồng đó giờ là làm nghề này à sau cái này em xin phép anh để cái ờ, cái số điện thoại của chị nha để dưới nha chẳng hạn như có ai xem đó, rồi ờ, người ta thấy người ta muốn mua rồi gì đó ủng hộ để cho chị lo cho mẹ được phần nào hay phần đó ha cái này ship xa mình vẫn ship luôn ha dạ. trời ơi bé nó khóc rồi thôi chắc có lẽ phước ờ, cũng xin kết thúc clip tại đây nha còn chúc sức khỏe cô nha đáng lẽ con kêu bằng bà luôn mới đúng dạ yeah. Dạ à, nếu mà các học trò của cô ai có xem được clip này á à, nhớ về à, biết được cô á có giúp được chút đỉnh nào đó cho cô á, thì à, thì giúp dạ để hỗ trợ phụ với chị Nhi đây lo cho mẹ rồi thì một lần nữa Phước uh, xin uh, kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau nha bye bye và hẹn gặp lại thôi vậy em về luôn nha chị Nhi dạ. <laughs> chúc sức khỏe gia đình mình nha